Dương kêu nó làm gì ba Kêu nó, Coi kêu nó, kêu nó vào cái này nè Cam ơi nghĩ là nó vô cái đường này à. Hình như có siêu hay sao á nghe anh biết nghe tiếng nó là nóc rồi nó là nóc nó là nóc nhà đề nghị mua cái tai nghe đi ông nội chơi với trò này không có tai nghe đánh khó khăn lắm tai nghe là... nhưng mà tai nghe không quá xịn hả ba anh xài tai nghe cũng đâu xịn đâu em anh nghe tai nghe anh cũng yếu rồi chạy ra đi yếu nói chung là nghe cũng được rồi thứ cũng được ok mà nghe tiếng mày mày mày ồ ờ. oh. bên chỗ em à ờ oh, ờ vô cay ra coi ồ ờ. oh. Ờ, please nha em em phá luôn lên cái tường em đang nhắm được không bắn đi bắn đi bắn bởi cái tường luôn bắn bởi cái tường luôn bắn đánh đục nguyên cái tường luôn rồi ba Montage, montage. Oh, oh, oh, Yếu rồi, pha đằng nào yếu choáng rồi choáng rồi mau tên choáng rồi ba hàng ở đó luôn á ba hàng đứng đó luôn phiêu hả? Uh, ờ, phiêu còn cục nữa Bắn bắn bắn cô anh luôn Ồ Ồ Cái gì? đi Ivan nè Chiêu rồi, chiêu rồi, chiêu rồi, chiêu rồi Gồ bơi, gồ bơi, gồ bơi, gồ bơi, gồ bơi Hết bơm rồi, hết bơm rồi Có bom mà, có có bảy à. nó nó nó nó nó nó nó recall rồi recall rồi recall rồi bẫy rồi một thằng clip chết rồi nhá má cái kia cũng con con con mo thịt mặt quá giờ mày có bắn không bắn một cái đứng đứng đằng sau anh quay luôn this má this chạy ra nhỉ bên uh, e cá ca cá ca hết máu rồi ừ phải luôn kêu hết rồi phải không được ăn cái kêu anh ờ, cái siêu nó che luôn ở đâu <laughs> cái siêu nó che luôn cái cục rồi anh còn quả bom gì không không anh đâu có bom má này hồi, hồi nãy chọi trái bom vô đầu nó cái đó nó in siêu rồi mà để bắn kịp đây nó cũng hùa mà thì giờ anh nhây chung đó nè À, đi hai hàng gõ gõ gõ gõ hai bên đó. Ngu phải. <laughs> làm sao mà thắng được tao đứng tao canh cái đầu nó này vậy à. <laughs> Mẹ làm sao mà thắng được Ờ, sao quá hết trơn vậy? ơi ơi nó bạn bay cá chưa vậy BK là gì anh Hiểu rồi, cửa sổ nhìn cửa sổ Cửa sổ mà bữa lúc mà mới vô nó nhìn đúng không? Ờ đúng rồi Đâu chơi đang canh chơi Garage đã đi lần nữa Nó đi từ ờ, hầm xe lên Trên nhà xuống Lầu ba xuống nè Trên nóc nhà đó nha Nóc nhà, nóc nhà, nóc nhà gì vậy thiếu bán bể bán bể thì của tài nhân gà nếu gọi là chị trâu không không có giúp ích được chỉ dòng đội mà chỉ đi phá thôi hả ngoài nhá ngoài của con át này thành trứng con kibana này Để đâu chín rồi đó con này vẫn ở ngoài nhá ngoài kia rồi hai hàng luôn hay một hàng nó hồn lép lép lép lép lép ôi vãi nó lép được game để để không bị lộ quá vừa cơ lờ má anh cha thảo nó lép được game luôn mày điếm thôi lờ ừ vẫn phát hiện nó, nó phát cái vụ nó lâu rồi không biết sao nó vẫn còn chơi trò này nữa rồi đó, ờ, vãi cái lép là game Đâu sao Đây nè, mở cửa này nè, để để quăng cái sợi cái cam ra Ờ Thì đập nó đi 10 seconds to insertion Down to 5 seconds Op 4 has located the biohazard container bắn cam hết trơn oh mày trời ra không thấy gì hết luôn không thấy ai ấy mà cái này trúng tí vậy phiêu phiêu đù má nó đi hướng từ sau lưng uh, ông Bruce Wayne á Oh, nice. Một bé đã gọi gãy Bị sao vậy? Bị uh, tình như thách chơi gì đó bắn Go Hai thằng đi chung nha ai thằng đi chung hết luôn hả? Nè, nè, boss đấy Chết luôn Tính tra khảo mà chết luôn à. Dạ, thổi, à, Hiếu thổi ra một cái đi Hiếu à, thờ mày bên ngoài hay vô trong mà bên ngoài dưới ngoài tôi đang chạy lên đợi đợi, đợi. ơi ơi thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi phiêu chết một con bo tác đây này ôi nó nghe đó luôn á nó nghe đó luôn á cái bị thoát này class class class Hôm này đục Ông đục lỗ hai bảy cức Ừ chỗ này đục được mà Ông, ông như vậy Đánh, đánh, vô kìa ông ơi Bây tôi còn bên ngoài nó, nó nghe rồi Ông nào liều, món liều nó ra ngoài hiếp dâm luôn hai thằng hai thằng hai hai thằng ngoài cửa sổ luôn á hai thằng đó uh, bể bể claymore rồi <laughs> thường thường thơm ai đó còn thơm ai á hai thằng ngoài đó luôn á hai thằng ngoài đó luôn á ờ thơm ai ngoài ok ok ok ok Nice <laughs> Lỗ cắt mày liền Nó ném vô mà Ú ú ú Tại vì bạn ba chấm Thời gian thời gian thời gian Ồ đỉnh đỉnh đỉnh cao đỉnh Yeah yeah baby yeah được cái lỗ hay á Nice. Ôi ôi. <laughs> Má đã bắn vỡ con cam luôn. sick Siggon. Tay lái lùa mà đã. Rồi chết. Anh ấy đã anh ấy đã gục. Anh ấy không còn lùa như trước được nữa. Rồi. Hay lắm. Hay lắm. Chứ chỗ ai cũng biết. đạn ít quá có 21 viên ủa ngoài canh hả ta chẳng hạ đi mấy đứa Ê, em ờ, em biết ờ, kích uh, đặt đặt chống ngựa không grapple lên đặt chống ngựa cho nó cao lên là dưới dưới nó không nổ Cute ha <laughs> Đục cái lỗ Cute và Color Oh nice Đục cái lỗ đi nhìn coi Tụi nó cái chân ta Vừa nghe tiếng bé nào đó ăn ăn đạn hình như là bé hiếu bé hiếu khóa đi solo ha nãy giờ hiếu nó cứ solo mình hoài mà mình tôi kéo lực lượng nó phương ra cho mấy bạn đánh dễ quá trời <laughs> sếp vừa mới ra đó ủng hộ sếp đi mấy đứa nó chạy như chạy đi hướng khác hay sao U, uh, ù uh. hiếu căng đét ơi ơi ơi sao mai vô nè tụi bay vô trong nhà đây cái cầu thang đó cầu thang đó thì đứa nào canh cầu thang thì bắn đi trời ơi the fuck nè nè nè không ai vô nè rồi dính rồi béo béo béo đâu đâu Thôi mà nó đang choáng Thôi mà nó đang choáng rồi ừ. Thôi mà nó đang choáng Bắn vô cái tường, bắn vô cái tường Thằng nào gắn hai cái sách thông minh vậy Đi ra coi mấy câu chạy đổ ấy lắm ờ hiếu đã nổi tiếng nhờ cái câu đó nè có ác nè có ác nè phải ác ủa nó ác có thằng nào đợi cách sồ thông minh vậy bắn cái gì bắn cái gì đủ cái gì ồ bắn qua không trúng trời automic nữa nè Ồ nó phá cục tươi của anh rồi Dính là một em dính à. Hai thằng dính à Nó phá bà cục kia luôn rồi Castle để cái thế trận yếu á Ê, thách chưa solo solo solo thách giờ thách giờ bên ngoài em coi cam rồi hai hai em hả ừ em coi cam đi em coi cam đi còn đúng cái căn có chỗ hiếu rồi nè hiếu đang nằm đánh chặt mặt tay của ai vậy ờ như con con con, con thích chơi em em em em để em bắn nó nhiều á đợi cái gì nó cũng vô nó không vô được bên này nữa đâu nó vô bên này à ôi đâu vậy nghĩa nó chơi nó còn chút xíu xíu máu à bên cái phòng bên phải của ông á ông cứu được không đừng chết là được rồi trốn đi Five seconds to go. Đó đó vô đó. Nice. Chơi đồ mình bắn trước mà. tôi bắn trước nó luôn mà tôi chết trước đây nè.